đó một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó cũng khá là đơn giản thôi nhưng nó lại là cái niềm động lực rất là lớn đối với mình để hàng ngày mình có thể là có động lực để ngồi soi có chốt số để phục vụ các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều à, giải đặc biệt thì hôm nay ra 43 nhất to thì ra 02 với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều với đầu hai bị câm đó cái um, lô cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay hôm nay có 14 và 53 các bạn nhé lô cặp thì có cặp à, 6886 à, 7887 và 3443 đó đặc biệt thì ra 43 rồi à, thì cũng như mọi ngày thôi mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé thì ngày hôm nay cũng buồn khi mà mình à, cũng rất là xin lỗi các bạn bởi vì mình cũng đã chưa đưa các bạn được về bờ ở trên video nhưng mà ờ, đối với Zalo thì ngày hôm nay thì lại là một ngày tưng bừng rực rỡ các bạn nhé lại tiếp tục ăn lô độc thủ lô VIP 89 đối với các thành viên ở nhóm dưới lương của mình. Những bạn nào đã tin tưởng để vào nhóm thì ngày hôm nay lại tiếp tục với cái cầu lô ăn thông độc thủ lô 89 này. Đấy. À, ngày hôm trước thì chúng ta ăn trọn vẹn ba nháy lô này. Ngày hôm qua thì ăn hai nháy và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ăn độc thủ lô các bạn nhé đây những bạn đã kịp thời vào nhóm của mình tin tưởng mình à, đã được mình dìu dắt vào bờ rất là an toàn đó những bạn mà mới vào thì đang vào bờ rất là an toàn và những bạn là thành viên ở nhóm tương đương của mình cũ rồi thì các bạn đang leo lên đỉnh núi cắm cò rồi các bạn nhé đó các bạn đã lên cảm ơn mình rất là nhiều đấy mình cũng đang rất là vui bởi vì mình đã à, dẫn dắt các thành viên ở nhóm tương đương của mình về bờ một cách ngoạn mục rồi đấy và ngày mai thì mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp để cho các bạn lấy số về bờ nhé đó ngày mai thì mình vẫn đang có những cái cầu uh, lô cầu đề rất là đẹp để cho các bạn lấy số tham tham khảo thì các bạn mà đang bị loạn cầu bí số là để, hay là à, đang xa bờ thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963236194 mình xin nhắc lại là 0963236194 đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tướng tứ nương của mình thì bởi vì sao mà mình khuyên các bạn lên vào Zalo lấy số bởi vì ở Zalo thì mình sẽ có rất là nhiều thời gian soi cầu này mình sẽ có thời gian từ sau giờ quay hôm nay tận buổi chiều mai mình sẽ soi xét sàng lọc được ra những con số nó là những con số kín nhá thì nó cái khả năng giam số không có thì nó sẽ có cái khả năng ăn cao hơn ở trên video rất là nhiều các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm tin tưởng vào mình nhá đó à, còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số ngày mai cho các bạn tham khảo ở trên video thì hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ cắt được cái cầu đen ở trên video để ngày mai chúng ta sẽ à, về bờ an toàn với cả đề cả lô các bạn nhé thì ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chậm 0 và chậm 6 à, độc thủ đề sẽ là 0660 và bạch thủ vip là 0330 cái giờ đề rút gọn thì ngày mai sẽ có 00 010 050 070 090 66 161 363 464 676 đó trên đây thì mình đã soi cho bạn cái cầu khá là đẹp này nhịp đẹp và khả năng ăn cao nhất có thể rồi thế các bạn mà trùng máu với mình thích những con số này thì các bạn chơi còn nếu không thì các bạn có thể là liên hệ với zalo là 0963 à, 236 các bạn nhé mình xin nhắc lại là à, zalo 0963 236 đây là số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình zalo thì hiện tại cũng đang vào cầu đỏ rồi thì các bạn là có có thể liên hệ với mình à, kết bạn để vào nhóm thứ nương để hàng ngày mình có thể đưa các bạn về bờ bến một cách an toàn nhất nhé còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc à, video tại đây chúc bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ sẽ may mắn với những con số của đây của mình các bạn nhé chào tạm biệt các bạn